Có câu hỏi nữa, bạn này hỏi, Kính Bạch Thầy, vừa rồi mẹ con đi xem tử vi cho con, trong lá số nói rằng mai sau con sẽ lấy người chồng không ra cái gì cả. Thế có chán không? <laughs> con còn nhiều tham sân si lắm nên chưa thể xuất ra được. Bạn này chán đời rồi. <laughs> tử vi nói lấy phải ông chồng không ra gì thôi, chán đời, không lấy chồng nữa, thôi đi tu. Nên thì bạn ấy bảo con còn nhiều tham sân si lắm nên chưa thể xuất ra được và tính chuyện xuất ra nhưng mà sợ con còn tham sân si cho nên chưa xuất ra được thầy nói luôn là bạn còn tham sân si thì bạn phải đi tu <laughs> phải chịu khó mà tu có thể là tu tại gia không cần tu xuất ra nhưng phải tu con còn tham sân si nhiều lắm nên chưa thể xuất ra được nhưng nếu không xuất ra thì con phải lấy chồng thầy ạ à, mà con lại rất sợ định mệnh vậy vớ phải cái ông chồng kiểu này thì chán đời <coughs> câu hỏi rất vui bạn nói rất thật đấy bạn này nói rất thật nghe không? con thấy mình không đủ trí tuệ nên dễ bị nghiệp xấu lôi kéo vào những chuyện sai lầm con xin hỏi làm thế nào để khi đứng trước một quyết định mình biết được quyết định đó là đúng hay là sai con xin thầy chỉ dạy cho con ạ à. ừ. bạn này à, không à, nói tên và rất là cảm ơn cái câu hỏi của bạn rất là chân thật cũng rất là hay wow, rất thật mẹ đi xem tử vi nói rằng mình sẽ lấy phải ông chồng không ra cái thể thống gì cả cho nên cũng sợ đây thế thì nếu không ông chồng thế thì thôi đi tu đi nhưng mà cái ý định đi tu vừa nảy ra thì ôi như mình còn nhiều tham sân si lắm đi tu làm sao được thôi không đi tu nữa thế không đi tu thì lại phải lấy chồng mà lấy chồng thì lại sợ gặp phải cái ông chồng thế này thế là bạn đang luẩn quẩn các con ạ à đang luôn còn đang nửa muốn đi tu nửa phải lấy chồng à, cho nên là bạn đang lo ờ. thế thì giờ bạn nói là vậy thì làm thế nào để mình có thể à, trước một quyết định mình biết được quyết định đó là đúng hay sai thì kính thưa đại chúng trong cuộc đời chúng ta có vô số các cái quyết định mà những quyết định của chúng ta thì đúng cũng có sai cũng có à sai cũng có mà sai thì nhiều nữa là khác ấy nào tại vì chúng ta chưa đủ trí tuệ thì quyết định sẽ sai lầm có phải không quyết định là ở đâu từ tư duy của chúng ta mà mình tư duy mình chưa đúng không có đủ trí thì sẽ sai lầm hoặc sai lầm nhiều hoặc sai lầm ít hoặc sai hoàn toàn hoặc đúng một phần đó là do cái mật độ trí tuệ của chúng ta nhiều hay ít à, cho nên các cụ nhà ta dạy làm sao? Trước khi quyết định cái gì phải suy nghĩ thật kỹ càng chín chắn, nghe cho nhiều này, thấy cho nhiều này, rồi còn phải tư duy thật kỹ càng. Thế cho nên trong, trong nhà Phật của Thầy đấy thì có gì? Chính kiến, rồi phải chính tư duy. Phải chính tư duy tức là phải tư duy thật thẩm, thật kỹ càng, nhiều mặt các con ạ à, rồi mới quyết định đó chứ còn không vội vàng nhất là tuổi trẻ các con thì hay vội vàng và đặc biệt trong chuyện tình yêu thì các con này càng hay vội vàng hấp tấp vội vàng lắm phải thấy anh mới nói ngọt với mình mấy câu anh tặng mình vài cái quà đã nghĩ là anh yêu mình say đắm rồi thế là quyết định sẽ lấy anh ấy thề rồi là thôi rồi nhiều khi thề với anh rồi em sẽ chọn đời với anh thế nhưng thề xong rồi đến lúc mấy hôm sau thấy anh ấy chán quá lại sợ không dám phá lời thề đấy là nhắm mắt đưa chân cuối cùng là khổ một đời nghe không? cho nên các con nhớ nhất là trong chuyện tình cảm càng phải kỹ càng thầy khuyên các con dù trai hay gái cũng phải hết sức cẩn thận nhé đấy hôm trước thầy nói là nhiều khi còn cưới phải coi như là cái người giả đấy chứ mà không đâu cái câu chuyện thầy kể đấy anh này rất là xấu dại con hiểu không anh quyết định là đổi đời anh anh học thật giỏi anh xong anh đi làm ra được thật nhiều tiền quyết định mình sẽ phải cưới một cô vợ thật xinh đẹp để cải tạo cái giống nòi của mình mình xấu xí mà thế và đúng nữa anh làm nhiều tiền xây được nhà lầu có được xe hơi thì bây giờ cái chuyện lấy vợ sinh là dễ đúng không à, người ta bảo con gái ham tài mà ham tài là ham tiền tài cũng có thấy anh giàu có xe thôi thế, thế là anh cưới được cô vợ khá là xinh gái cưới về thì hai năm đẻ ra đẻ ra hai đứa con à, một trai một gái nhưng mà trong hai cái đứa con này nó còn xấu này xấu thập tệ chẳng thấy một cái nét đẹp nào của mẹ nó dính dáng đến nó cả các con hiểu không Chán anh bảo không biết thế nào hay là hay là vợ mình có vấn đề mà đem con đi xét nghiệm gen chuẩn là gen của vợ mình cả của mình thôi không phải con ai khác anh ta buồn mà không hiểu nó ra thế nào mình đã quyết tâm cải tạo giống nòi rồi mà xong mà lại đẻ ra hai đứa <laughs> còn xấu hơn mình mà mình thì đã lác một tí rồi thế bây giờ nó còn lác mạnh hơn mà mình không vỗ nhiều bây giờ nó lại còn vỗ hơn Đấy. và không hiểu ra sao ờ, mình đen ít nó lại còn đeo nhiều đen nhiều hơn ừ. thế thì à, anh chán quá anh không hiểu thế hôm ấy thì à, đến cái ngày à, sinh nhật của con. nên thì các bạn bè cũng được mời đến, anh cũng có điều kiện. Thế hôm thì có cô bạn cũng được mời đến. Cô đến nhà, cô vào đúng nhà rồi, mang hoa hiếc đến tặng. Thế cô mới hỏi, ô thế vợ cậu đâu? Thế là vợ mới lon ton ra. Cô bạn có nhìn mãi mà, vợ đây, cậu đây á. À, bảo hoa đấy á. Vâng, hoa đấy. Không, không phải hoa thế xong bảo ơ hoa đấy mà cô vợ bảo hoa đấy tú đây à tớ là hoa đấy ô thế sao cậu này thế này ôi rồi tớ đi tớ, tớ đập mặt tớ làm lại cái mặt đấy cho nên là bây giờ là cậu không nhận ra tớ thấy không đấy thế lúc này anh chồng đứng bên cạnh nghe mới coi như tá hỏa rồi tôi đúng rồi hóa ra là mình lấy phải cái cô vợ cũng xấu băm xấu bổ bây giờ cô đi cô đập mặt cô làm lại cái mặt hiểu không còn gen của cô vẫn nguyên si là cái gen ngày xưa cho nên đẻ ra hai đứa con thì nó cũng vẫn như thế thôi đấy các con hiểu chưa đó, nhưng cho phải tìm hiểu kỹ là chỗ đó đó. <laughs> Thầy nói, không phải lấy phải là vợ giả là chết đấy mà tưởng là cô là cô đẹp thì về để cải tạo gen hóa ra là cô ấy cũng là xấu thậm tệ thì cô đi cô mất mấy trăm triệu cô đi làm lại đấy thế là mặt mũi trông này như hoa hậu hoa khôi ngay rồi đó. thế nhưng mà cái bản chất cái, nhà phật gọi là cái nghiệp đó, nó có đã chuyển được đâu mới chuyển được cái da bên ngoài thế chứ còn bên trong cái nghiệp xấu xí nó đã chuyển được đâu cho nên đẻ ra con nó còn xấu ờ, gấp đôi lên cộng hai cái xấu của, của, của bố của mẹ vào còn xấu hơn thế lúc này anh mới ngã ngửa ra <laughs> đấy thì thầy nói đây cũng là câu chuyện vui nhưng mà để đấy các con thấy là trong tình cảm chúng ta phải rất kỹ càng nhất là cái chuyện xây dựng gia đình này này như cô bạn này này à, lấy vợ hay lấy chồng quyết định cả một đời mình đấy không là khổ sướng một đời ở chỗ đó đó mặc dù đây vẫn chỉ là sướng khổ tương đối thôi các con nhé cẩn trọng cẩn thận vào tinh tế vào tìm hiểu kỹ càng vào nghe không thế thì bạn này bạn bảo làm sao để mà bạn quyết định cho nó không bị à, biết là đúng hay là sai nếu quyết định mà biết là thầy nói đã quyết định là phải biết là đúng phải nghĩ là đúng mới quyết định chứ tất cả các con khi quyết định đều nghĩ là đúng mới quyết định đúng không Ờ, mình nghĩ là đúng mình mới quyết định chứ đã sai thì ai lại còn ờ, quyết định làm sai bao giờ Đấy, cho nên quyết định của chúng ta thì khi quyết định đều là đúng cả và nhưng còn đến khi thực thi nó sai mới biết là sai Đó. thế thì ở đây là vậy muốn để quyết định của chúng ta được thật sự đúng với thực tại thì các con phải có bề dày về kinh nghiệm phải học hỏi lắng nghe phải tư duy thật nhiều và ở đây thầy nói thật sự nếu mà các con được nương nhờ trí tuệ của Phật đấy. Học tu học Phật, có thiền định, có phúc báu thì các con quyết định nó mới thành sự thật được, mới đúng đắn với sự thật được. Người vô phúc báu, không có phúc báu, quyết định 10 thì sai đến chín, nha. Gọi là bạc phước, bạc phúc đó, thì quyết định cái gì gần như sai cái đó. Định tưởng anh này lấy anh này sướng hóa ra cuối cùng là vớ phải cái ông thật là tệ về cũng hành hạ mình rất khổ đó cho nên các con thứ nhất ấy, là chuẩn bị cho mình một cái phúc báu thật nhiều lúc này còn trẻ chăm chỉ tích lũy phúc báu mà phúc báu với các con thì cũng không có gì phải là lạ đâu ta tập sống hiếu thảo với cha mẹ nhé ta biết bố thí cúng dường ta biết tu tâm dưỡng tính nghe rèn luyện mình những cái phẩm chất tốt đấy là đang tích lũy phúc báu cho mình khi các con có phúc báu á, thì quyết định nó thường hay hay đúng đắn với thực tại hay đúng nhé còn khi mình bạc phước thì mình cứ tính cả trăm cái mà đến lúc quyết định vẫn bị vẫn bị sai nghe không cho nên cái đầu tiên thầy khuyên các con là tích lũy phúc báu nhé thứ hai là mở mang trí tuệ mà trong trí tuệ này có một cái trí tuệ thầy gọi là thiền định trí tuệ trí tuệ của thiền định nó rất tốt nha như đức phật đấy đức phật biết được tất cả các sự vật hiện tượng sắp xảy ra và sẽ xảy ra trăm ngàn vạn năm sau hay như vậy cơ mà thế thì các con ở đây cũng thế chúng ta muốn biết được tương lai cuộc đời mình thế nào mình nên tu tập có cái trí tuệ thiền định của đức phật thì sẽ rất tốt nhé chứ không thể ai mà nói ai mà chả mong muốn quyết định mình cho nó được đúng nhà nước mình cũng mong muốn chứ nhưng mà đúng hay không vẫn còn là do mình nghe không đó cho nên người ta bảo có phúc thì nói đâu được đấy làm gì được đấy đó thì các con phải tích lũy phước báu là cái đầu tiên cho Thầy. Biết bố thí, biết cúng dường, biết giúp đỡ mọi người, biết tu tâm dưỡng tính, sống hiếu thảo với cha mẹ, làm nhiều cái việc thiền nguyện vào để tích lũy phước báu cho mình. Nghe không? Thế cái phúc báo ấy là sau này các con quyết định nó thường đạt được, thường đạt được nhé. <laughs> chúc cho đại chúng à, à, được nhiều phúc lành, quyết định cái gì cũng thế cũng sẽ đạt được nha.